cũng đây là công tác chuẩn bị anh em là đi từ đây lên ờ, thôn dòng bằng là cũng khá là xa luôn mọi người nhá gần 30 cây số trời ơi trời ơi người đây không đấy đấy để đưa bánh trung thu lên trên bản thì ờ, vắng hết cả người luôn mọi người là hoa mắt chóng mặt giờ rồi chào bác nhá mưa này nghỉ thôi nhờ vâng wow, mọi người chưa thấy con đường nào như này ba mươi cây số đó mọi người ơi đây đây đây đấy Giới thiệu với mọi người cái này là đi lên từ đây là 30 cây số nhá. Nó có thể nhìn thấy bên kia mây đang bay kìa. rất là đẹp luôn, lúc này hiện tại là đang thành mưa rồi ấy. Trước là mưa hầu như lên là chỉ các đoạn như này thôi. Không đủ. Dương chào mọi người đây. Chào tất cả mọi người nhá. Đường đi khó quá các bạn ạ. do là mình à, không à, không cài mic em mọi người nên là giang à, không không không cài mic thì là mưa nên là mọi người thông cảm nếu mà mình cài mic thì sẽ nghe nó sẽ rõ hơn nên là mong mọi người trong cái video này thì mọi người thông cảm cho giang nhé vì nếu mình cài mic vào thì mưa thì nó sẽ vẫn còn là mưa phun mà sẽ hỏng mic mất Đấy, cháy nên là giang uh, khi mà lên trên ờ, bản xong mấy anh em ấy thì sẽ mình sẽ cài mic và trò chuyện với mọi người sau thì hiện tại thì ờ, hai chào buổi sáng mọi người nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang TV của mình hiện tại thì ờ, Giang với anh Dương Thứ Phong là nhóm tình nguyện bản em cũng như là em Hoa sẽ lên tổ chức trung thu cho các cháu ở thôn Giàng Păng thuộc xã Sùng Đô huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái từ vị trí đang, đứng này là bắt đầu mình lên thôn Giàng Păng thì rẽ từ cái con đường ờ, rẽ ở Sùng Đôn mình vào đến đây được cũng được sáu bảy cây. Hầu như là đi toàn đường đất thôi mọi người. Đấy hình những hình ảnh mà mọi người có thể ờ, xem và biết được rồi thì ờ, từ đấy vào thôn Làng Mảnh. À, chỗ mà lần trước Giang với anh Dương làm đường ấy nó rơi vào hai mấy cây số gần 30 hầu như là toàn đi đường đất rồi à, xin mời tất cả mọi người là cùng uh, chân mình em mình uh, vào trong đó nhé tiếp tục theo dõi video và trên đường đi thì Giang sẽ ghi hình lại toàn bộ là những cái đoạn đường mình đi đoạn đường đất này để cho mọi người cùng à, theo dõi tiện theo dõi dễ hơn đây mọi người có thể nhìn thấy mưa vẫn còn đang rơi nha đấy bẩn lắm toàn đường đất này đây xe này thì chung là lầy lội anh đi à, ấy à, à. đi xuống nghĩa lộ à ờ, đi xuống à ờ, đây à vâng cái này là dao chứ dao à đây à vâng thế là đường này vâng đây là đường lên uh, trung thu cho các cháu à kẹo bánh à vâng Để em đi đây nhá đây Bây giờ Đơn giản Cao này, đơn giản này. Tưởng là xe mình không thể đi được luôn đấy giết nhau rồi anh Dương ơi Giết tôi rồi Không biết mấy giờ mới lên đến nơi được đây Check in thêm anh em mưa mưa còn đang check in nha mọi người nhá Đó là lên mưa cảm vui đấy Vui là vì uh, mang quà lên cho các cháu à, thiếu nhi trên vùng cao mà càng ngày càng mưa đang hạ thẳng rồi <laughs> cảm hứng còn mất luôn này máy cảm hứng như kiểu mình mình còn làm mất không không để chạm được ướt mà tất cả các bạn à, hôm nay à, nó kiểu là này kiểu máy như thế này nhiều thế chào tất cả các bạn à, hôm nay là nó thực hiện bản em sẽ lên trao quà cho điểm trường văn à, phòng và điểm trường nhà máy tuyến đường rất là to trên vùng à, đường rất là trơn nữa tục lên đường nha đang vẫn đang là mưa nha mọi người nhé đấy đây đây đây <laughs> chắc là lịch sử mình à, mình đi 30 km mà đi nguyên đường như này cái này chắc là chụp vua mình sẽ nói là trung thu như lịch sử <laughs> của cuộc đời mình thôi ちは。 lần đầu tiên lên thôn này chứ em này có sợ lắm mọi người nhìn này <laughs> biết là <laughs> làm gì là nó như còn hơn cả cháo luôn nha mọi người nhé ôi trời ơi ôi trời chết tôi rồi luôn con đường phát biểu cảm nhận với hả phát biểu cảm nhận con đường này với ôi trời ơi đi hết hết hơi, hơi thở đây này hết hơi thở à vâng đấy các bạn nha này thì có nguy hiểm quá bao giờ có đường mới đi đây vâng cảm vâng, vâng, anh nhá vâng chào anh nhá vâng chào nhá đi rất bình tĩnh nhá vâng vâng cảm ơn anh đấy à, mọi người đấy ông anh phát biểu cảm nghĩ con đường này ba mươi cây số mà cứ như này bà con ơi uh. để nghỉ tí đã ác đấy ác đấy đó con nhá mẹ dương tưởng không có được video à cho dạ, có gì máy em lầy đây còn đang chạy chiếc lò đây để cho một sót máy mà đưa lên kênh right, right, right, right. <laughs> cho các cháu nhỏ bị đổ xe sau một quãng đường uh, di chuyển thì uh, mấy anh em mình cũng đã đến nơi rồi mọi người nhé và đến uh, sau một chặng đường uh, di chuyển mấy tiếng đồng hồ thì mấy anh em cũng đã đến uh, thôn uh, Giàng Pằng rồi mọi người ạ hiện tại thì cũng khá là chiều rồi đi từ lúc uh, 9 giờ rồi bây giờ 2 giờ kém rồi 2 giờ kém 10 lên trên này thì uh, mọi người nhìn thấy xương này bắt đầu mở nó bao phủ quanh năm ở trên này như vậy mà trên cao mà mọi người ạ thì đến cái điểm thôn rằng ờ, bằng này thì là sẽ chia thành hai điểm để để mà quà cho các cháu nhỏ một điểm là trong ờ, thôn ờ, làng mảnh nhận đi vào sâu vào trong này mọi người cho một con đường hôm trước mà ra à, cùng với anh Dương Vũ Phong làm đóng thương nhân bản em ủng hộ kênh mình nhá bản Nam Vlog cảm ơn Giang đã nâng đỡ ừ. ờ, đang nói tiếp đi trong phi ra trong chịu khó quá nhờ Ôi ôi Cứ có bình thường anh à, Một mình cô giáo ở nhà đó à? Ờ, dạ, bọn em hai cô ạ Hay à, hai cô cơ à? Hai cô thì nó ở được anh ạ À đấy à Một cô là sợ ma hay nào? Dạ Một cô sợ ma không ở được anh ạ Là hai cô Không phải đâu anh ạ, mà là điểm để sao phải có hai cô Ừ Ôi, chào cô giáo lắm cứng thì đường bên kia nó nó là đất đất nhão sau một uh, đường dài di chuyển thì uh, hiện tại thì mấy anh em đã đến trường mầm non thuộc thôn uh, làng mảnh xã sông đô huyện văn chấn tỉnh yên bái nha mọi người nhé à, các cháu nhỏ kính chào các con nhá ô oh, chơi à chào cô giáo nhá chào các con nhá ô oh. Dạ. Đấy, cô, cô, cô giáo đang dạy các cháu học sinh này u đông nhở Vâng. Mà nhìn chúng ờ, rất là ấy nhỉ. Tí nữa tổ chức trung thu nhỉ các con nhỉ. Cô giáo tổ chức trung thu cho nhỉ. Vâng ạ. À. Ừ. Cháu là ờ, trường mầm non thì ờ, đây là cô giáo đây là là hai hai cô giáo à. Nhìn vâng ạ. ra chỗ này đúng không? Hai cô ạ. À. Vâng như cô giáo này ờ, mình quê ở đâu mình lên lên này nhỉ? em ở ngoài cát thịnh à cát thịnh cơ à, đây vâng. à, cơ ừ. sao nhỉ ở ờ, trên em nhé Ồ. 80 cây anh ạ 80 cây cơ à? Đúng rồi, Đi 5 tiếng, 6 tiếng từ đây về, à, bằng vâng đấy ừ. Thế cô giáo mà lên đây dạy thì là hai hai hai cô giáo là là ấy à, là là mình mình ờ, có nghĩa là dạy chỉ là tối mình về hay là mình ở đây rồi đâu? Ở đây chứ anh, em ở cả tuần mà. À, đây ừ. về sao được xã ừ. đường có ở một chủ tuần à, thứ bảy chủ nhật là cô giáo mới về chứ đúng không? Vâng. Là như nào? Em đến cuối tuần thứ sáu. À vâng, cuối tuần mình về một, một lần là thứ bảy à, vâng. chiều thứ sáu là về đúng không? Vâng. thứ bảy chủ nhật nghỉ sau đó là sáng thứ hai là mình đi làm. Sớm. Đi sớm. 4 giờ sáng. Ừ. Ôi, giống xinh gái nhỉ Đấy giời, Nay con mấy tuổi rồi nhỉ Cháu đây có ai nói được tiếng Kinh giỏi không rồi Có mấy đứa bạn đấy ạ À đây à? Vâng, ừ. năm nay cũng đầu năm cũng ừ. lạ các cô nên là chưa nói được nhiều đâu À đây à Vâng ạ, à. cũng nói nhưng mà nghĩ Đây à? cô nào xa nhất Đấy. Cô thể ạ à? Nhà em gần hơn tí Nhà em gần này, nhà là đâu? Nhà em là búng á Năm búng à, em búng Nhà em ở trường cấp ba là búng Cấp 3 là búng Đấy, vâng, lấy nhiều anh anh mấy cho anh dư anh xin ừ. à vâng đấy là chú ấy chơi hay chơi anh cứ làm thế là các cô sợ bỏ về đấy không ai dạy các ờ. con đâu từ ờ, hai cô giáo sẽ ờ, đi bánh ra tổ chức cho các cháu trung thu ấy vẫn còn đấy rất, rất là nhiều luôn nhé sợ không ngồi hết thật ý không thường nãy mày nói chuyện với cô giáo chưa biết tên của hai cô giáo nữa cơ vâng em tên là trang còn đây là cô thắm ạ à thắm và trang Hai cô giáo tên rất là hay. Các cháu nhỏ tí là rất là vui nhỉ. Hôm nay à, chú mang kẹo nên có vui không? Thì các cô phát cho nhá. Xong rồi con hát bài hát gì nhỉ? Chính là hát bài hát gì nhỉ? chúng mình hát bài hát na à, trường chúng cháu là trường mầm non nào ai hỏi cháu cháu học trường nào đây bé là ngoan thì mua hát thật hay cô là mẹ còn các cháu là con trường của cháu đây là trường mầm non đúng rồi cô ta Trường mầm non gì nhở? Trường mầm non Sùng quá nhở? Trường mầm non Sùng Đô Đúng rồi, giỏi quá Đây cho tí nữa Ăn kẹo không bỏ rác vào đây Dép hơi to Sợ các cháu không đeo được Vâng ạ nguyên đeo đi con đúng vâng. rồi các cháu bảo đi học phải có thực mới vực được đạo nên là các cô giáo không có kẹo là các cháu trốn học hết đổi cô giáo đổi cho con nhá qua bao nhiêu uh, hành trình đến nay nhóm bạn em cũng đã cập bến điểm trường của Sùng Đô hiện tại đây, là chuẩn bị à, chia quà để tổ chức trung thu cho các cháu điểm thứ nhất đó là điểm uh, làng mảnh

Tuần đầu Lúc bắt đầu anh bảo dạ. 35 mà Nhà ở tít ở ngoài ấy ạ dạ. Vâng ạ Chúng mình có thích không? Có à Đúng rồi, giải quá Cô giáo bắt cái hát mà, mà, mà, mà, mà, mà, mà là em hoàng này ờ, bắt nhịp cho các con hát một bài nữa nhỉ ừ. nghĩa là bắt đầu là ờ, xin, xin phép cô giáo là cô giáo làm chương trình cô giáo làm chương trình thì cô giáo nói trước vâng chắc tí ờ, phải nhờ cô thắm thôi chị có chuẩn bị gì đâu chị đúng không thôi thế thế thôi thôi bọn em chắc chỉ nói chay thôi để em uh, lại tính em cài đi không em không nói gì đâu không em đứng đây em phải nói mới đứng mấy bọn anh cho em bảo nào không bài trường chúng cháu là trường mầm non để tặng các chú nhớ chưa nào chúng mình cùng hát theo cô trang nhá ai hỏi cháu cháu học trường nào đây à? bé nào ngoan thì mua hát thật hay cô là mẹ còn các cháu là con trường của cháu đây là trường mầm non à rất là giỏi tôi khen các bạn nào à chúng mình ơi hôm nay chúng mình uh, Ờ, chúng mình có thích à, những món quà các chú tặng không à bây giờ chúng mình hãy cùng hướng mắt lên màn hình và xem cô giáo mở những bài hát về ngày à, tết trung thu nhá chúng mình nhá đây nhá chúng mình tra rác vào đây cho cô giáo nhá Hồng ơi Hồng anh anh bim bim nhá Cô tả bắt con nhá Đây con xin cô Đúng rồi giỏi quá Cô rất là khéo ờ, mấy học sinh luôn mọi người ạ Nói là đây của con con xin cô Wow Chúng mình ăn bánh kẹo đi kéo nha Bóc bánh bóc kẹo cho các con này Đây nhá, cô sẽ bóc giáo mà chăm con này rất là tuyệt vời luôn nhỉ <laughs> Nhưng mà anh ơi không có nhiều thời gian cho con nhiều đâu Dành hết thời gian cho các Đó. con ở trên này rồi <laughs> Con Dành hết cho con này yêu thương cái này đúng không? Vâng ạ à. Thì có đón à, đàn từ thiện Từ thiện nguyện bản em lên với uh, lớp ghép 3 4 5 tuổi lăng mảnh thì hôm nay thì uh, các anh lên thì cũng mua uh, có cho các cháu quà trung thu đó là uh, sữa, bánh kẹo và uh, những đôi dép để các bé đi hàng ngày ạ. Vâng thì hôm nay thì uh, bọn em thì cũng là cô giáo ở đây cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn các anh chị trong nhóm thiện nguyện bản em đã lên uh, lên đây thăm uh, với lớp 3 4 5 tuổi uh, làng mảnh ạ thì các con ờ, lớp chúng mình ơi bây giờ chúng mình hãy cùng nói lời cảm ơn tới các cô chú nhá chúng con cảm ơn cô chú ạ à. Chúng mình cùng nói đi Chúng con cảm ơn cô chú ạ à. Cảm ơn các cô các chú ạ à. Đúng rồi Nhà mới Thấy các cháu nhỏ hôm nay rất là vui luôn Đang nhìn chú rất chăm chú này à, Chú chú à, bà hát bài gì à? Hả? Hát bài gì nhỉ? Nào các chú, hát tặng các cháu một bài Đúng rồi, các chú Cậu bé bé Chú Cô giáo hát bài gì con nhỉ? Cô có trang này gì chính gái nhất này con trang ờ, Không, em là Làm đường lên cũng tặng nhỉ? à, làm đừng lên bên làng bằng nhỉ ừ, đấy chưa đi sang thăm làng mảnh đúng không mà coi bé nào thì phải ăn hôm nay ăn để quả khác rồi các cháu để cho các cháu ăn uống tự nhiên uh, chắc là mấy anh em cũng xin phép là kết thúc cái video ngày hôm nay thôi thì vì là thứ nhất là cô giáo lần đầu tiên lên màn nhỏ ấy sao các bạn cứ ăn thạch thế ăn thạch khó chuyện thì ra ăn hóc ờ, xin uh, chân thành cảm ơn anh uh, Trương Đức Phong nhóm thương nguyện bản em cũng như là cô giáo trường mầm non